À, xin chào các bạn chào mừng uh, các bạn uh, quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình nay thì mình uh, sẽ làm một cái video các bạn về mẹ mình mình thì hôm nay 72 tuổi rồi có những lúc ờ, ốm có những lúc khỏe thì trong quá trình ốm ấy, mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc ờ, trong lúc mẹ ốm ờ, chia sẻ lên video cho các bạn cùng xem nhé các bạn này xem hết video clip của mình đỡ bà lên coi đỡ bà Vâng, một đồng tiền về, bắt đầu phá, em ba con cám đúng không ạ cho đấy một con hai con sang con một cắn con nó còn làm rơi cái rơm đầu chân mà không ngơ ngác đi lấy hai căn nữa thảo rồi con rồi chị đi nó ăn chị này nó ăn chị này Nghĩ mày ra ăn cơm không Bảo? Ờ. Chặt bà đi Được rồi, mình lấy cái nào là tính rồi đó. Cái nào được. 啊，太硬了。 mẹ mình à, bị bệnh gút à, các bạn gút với lại viêm đa khớp à, huyết áp cao và một số những cái bệnh khác nữa thì tuổi già thì ai cũng có những lúc ốm đau các bạn lần này thì mẹ ốm thì cũng ừ, càng ngày bệnh nó càng nặng ấy. nó không có tiến triển tốt mình cho mẹ uống thuốc rồi nhưng mà ừ, cũng chưa dứt điểm các bạn vì cái thuốc thì nó cũng chỉ là cái thuốc giảm đau thôi đang mình sẽ cho mẹ đi khám ở, ở bệnh viện à, sẽ đi viện để khám các bác sĩ họ sẽ thăm nom và họ sẽ có những cái pháp đồ điều trị nó tốt hơn à, cái bệnh gút à, với khớp này thì nó rất là đau nó không đi lại được không đi lại được rất là đau mỗi lần đi lại gặp nhiều khó khăn trong những sinh hoạt rồi cuộc sống hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn rất là đau đớn bây giờ mình sẽ cho mẹ đi à, khám ở bệnh viện và họ sẽ có những cái pháp đồ điều trị 202 đóng cô từ khoa khác chuyển lên khoa cháu đấy tiêm về <laughs> nhưng cái thuốc đấy không tiêm về

ngơi một chút đi xong mới nằm chiều ăn cơm uống thuốc viêm đa khớp huyết áp huyết áp này ổn định rồi Nhưng mệt chả bảo con đi giữa đường nghỉ một trâu đi đã. nhờ cho mẹ ra ngoài viện khám các bạn khám và điều trị ngoài kia thì ờ, mất một tuần một tuần ờ, bác sĩ thăm khám và điều trị ờ, mẹ mình thì bệnh thì bệnh là xương khớp viêm đa khớp gút huyết áp cao và ừ, gan nhiễm mỡ các bạn nói chung là cũng nhiều các loại bệnh bởi vì là bà cũng tuổi cao năm nay 92 72 tuổi rồi các bạn thì cũng không bệnh này bệnh kia nói chung là không tránh khỏi mình thì cũng cảm thấy mẹ ốm thì cũng buồn cũng ờ, chăm sóc cho mẹ à, giúp mẹ à, sinh hoạt rồi những cái cuộc sống hàng ngày mình à, chia sẻ lên cái video này để cho các bạn xem hy vọng cái video này hay và hữu ích mang lại nhiều giá trị trong cuộc sống gửi đến các bạn à, <clears throat> bây giờ thì mẹ mình cũng ờ, về nhà rồi các bạn thì cũng lại ờ, khỏe mạnh trở lại bình thường thôi sinh hoạt ăn uống và làm việc bình thường mình ờ, xin kính chúc các bạn sức khỏe và chúc mọi người à, có nhiều niềm vui trong cuộc sống à, các bạn nếu ai còn có mẹ thì hãy làm tất cả những gì dành cho mẹ về niềm vui về tất cả các thứ để cuộc sống tốt đẹp hơn À, mình xin phép dừng lại à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn